phút cứ ngỡ chút xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta ít chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế vội vã. còn tim sẽ không cùng chúng đôi nhịp được còn lạnh băng còn đo đập ấm thân quen vô thân làm đôi tờ ơ tương lai vì mộng mơ người thơ ta theo mưa lặng thầm đường vắng chiều nay rồi lệ của em sau cây bao hẹn thề tàn cua của bay Chút sự kịp nhưng giấc nồng say cứ lưng chia hai lối giờ rớt một chiếc bó chân lên môi trong đường tối chuyện tư kìm nén cháy yêu thương em rồi Gió mưa hồng vẫn chỉ màu bay lâu Không tham dự em mà màn bay lâu Anh không chờ mong một tâm nữa Đâu tương lai từ giờ như bức tranh anh từng tô màu Xin cho vui tên em trong đớn đau Nói như khi ta mang nỗi đau Chạy ngay đi trước khi Mọi điều dần nó tệ hơn Chạy ngay đi trước khi Lòng mà thu không từng cơn Tựa rằng ngô Để mình nghe thăng từ nơi Có sự tôi tâm Chạy đi fully về trong China Phone là em nấu qua điện thoại thì đồng chí chưa đâu cô rồi nhưng không có hội định để thử bài